bao chuyện ngày xưa một anh đi tán gái tán nhầm cô có những cô hôn tâm tình anh nói cô nàng nhận được hoài con qua thì lái vai chiếc tặng hoa mỗi ngày cho em hoái chàng mới tặng thêm mơ tiền tươi để em xài những người biết rằng con cái nó là vua tàn tiền đồng hồ nàng đòi mua một toàn em đòi xăm đồng hồ em muốn đeo Hãy like, comment